Kính thưa đại chúng, Thầy xin đọc câu hỏi. Kính thưa Thầy, con tên là Lê Văn Tuấn ở An Giang. Con có một câu hỏi xin Thầy trả lời con ạ. À. Con sống ở rất nhiều nơi và theo con nghĩ những người mà sống ở gần chùa với gần đình lẽ ra họ phải là những người hiền hậu mới đúng. Nhưng mà sao con lại thấy đa phần họ lại là những người hung dữ nhiều hơn là hiền hậu ạ? À? Con xin Thầy trả lời giúp con để con được hiểu vấn đề này ạ. À. con chiên Thầy. Bạn Lê Văn Tuấn, bạn ấy hỏi rằng bạn thì cũng sống chỗ này, chỗ kia và bà cũng, cũng thấy rằng có nhiều những người, người ta sống ở gần chùa, gần đình. À, bạn nghĩ là những người sống ở gần chùa, gần đình phải là những người tốt, người hiền hậu chứ. Thế nhưng mà sao bạn đẩy thì thấy những người ở gần chùa, gần đình nhiều người rất là hung dữ, nào, họ không hiền hậu. Là thế nào? Bạn thắc mắc, <laughs> thưa đại chúng đại chúng thấy bạn thắc mắc có lý không ừ. Ừ. xin trả lời bạn à, bạn tuấn thế này chúng ta phải nhận định với nhau thế này này con người ta sinh ra trong kiếp này tính nết phẩm hạnh của người ta như thế nào nó có những cái nguyên nhân như sau cái nguyên nhân thứ nhất là di sản tiền kiếp mang sang từ kiếp trước mang sang kiếp này những cái tập khí những cái tập quán nghiệp từ kiếp trước ấy, mang sang kiếp này chúng ta là người kế thừa một cách trọn vẹn những cái di sản trong quá khứ tiền kiếp của chúng ta kiếp trước mình hung dữ kiếp này sinh ra mình cũng tính nét hung dữ kiếp trước mình hiền hậu kiếp này mình sinh ra mình cũng hiền hậu kiếp trước mình lưu manh xảo trá kiếp này sinh ra từ bé đã mắt láo liên rất xảo trá rồi không? kiếp trước mình nhân từ hiếu hạnh kiếp này sinh ra mình cũng có cái nét từ bé nó ngoan ngoãn hiếu hạnh cho nên ý, các cụ nhà ta mới nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính là cái chỗ này đấy nói ông trời sinh tính ông trời đấy tức là nghiệp người đời ta không hiểu ta đổ tại ông trời do ông trời làm lên cái tính nhưng mà chúng ta học phật chúng ta hiểu trời đây tức là nghiệp của mỗi người đúng là bố mẹ cùng một bố mẹ cả ở đây thầy nói bố mẹ thì cũng là cái gen ấy thôi có phải khác đâu nhưng mà sao con năm bảy đứa mỗi đứa một tính một nét mỗi đứa một màu da nữa cơ ờ, khác nhau đứa trắng trắng một tí đứa đen đen đứa lùn đứa cao <laughs> rất là lạ ờ, trong một gia đình đấy ừ. thế, thế có phải là mỗi người mỗi nghiệp riêng không thế cho nên chúng ta ảnh hưởng cái nghiệp tiền kiếp rất là nhiều đến tính nét đến thể chất của mình luôn nữa đó cái đó là cái nghiệp đó đấy là cái đầu tiên nhá. cái thứ hai là cái môi trường giáo dục của gia đình của cộng đồng xã hội đối với người này trong cái bài hôm trước thầy có nói rồi nghe không? cái môi trường giáo dục của gia đình cũng rất ảnh hưởng người này sinh ra vào một cái gia đình có truyền thống giáo dục tốt dạy dỗ tốt thì đứa con đấy nó rất dễ trở thành người tốt đấy là cái điều rất ảnh hưởng rất quan trọng cái thứ ba là cái môi trường của xã hội sống trong một cái xã hội mà tốt đẹp không? Như, như đất nước mình gọi là công bằng dân chủ văn minh đấy à, một xã hội mà người ta rất là quan tâm đến đời sống con người đến quyền con người và nó có những cái pháp luật rất là tốt cái sự giáo dục của xã hội cũng tốt dư luận xã hội cũng tốt đạo đức xã hội cũng tốt thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến đến tính nết, đến nhân cách của một con người trong cái xã hội đó. Chúng ta phải thấy cái tổng thể là như vậy. À, và cái cuối cùng đó là cái sự học tập và tu dưỡng rèn luyện của bản thân cái con người đó. Anh có thể anh sinh ra trong một gia đình tốt được giáo dục, môi trường xã hội tốt nhưng bản thân anh lười biếng, kém tu tập, kém rèn rũa thì anh cũng vẫn không là người tốt. Đúng không đại chúng? Đây là sự thật mà cho nên trong nhiều gia đình gia giáo vẫn mọc ra những cái người rất là tệ <laughs> phải không có những gia đình rất là gia giáo nề nếp sao lại mọc ra cái ông này nó rất là quái rất là tệ vẫn có vì bản thân ông này ông ấy, ông ấy không tự tu dưỡng không giác ngộ ra để mà tu dưỡng đó cho nên ông vẫn xấu vẫn tệ vẫn làm cho cha mẹ khổ vẫn là cái nguy hại của xã hội đó cho nên ý, cái điều rất rất là quan trọng cuối cùng nữa là bản thân ý thức tu dưỡng rèn luyện của cá nhân có những người người ta mang cả một cái khối nghiệp từ tiền kiếp rất nặng nề, rất xấu. Nhưng mà cái ý thức tu dưỡng người này nó tốt, gặp cái duyên lành mà người ta biết quay lại tu dưỡng thì người ta vẫn trở thành người tốt. Người ta chuyển hóa cả cái nghiệp cũ của người ta, người ta cải tạo cả hoàn cảnh gia đình người ta và hay hơn nữa người ta còn có khi cải tạo cả xã hội xung quanh môi trường sống người ta tốt lên. Đấy, cho nên đấy là cái vai trò của con người đối với lịch sử, đối với xã hội. Đó, nó như vậy đấy. Thế thì ở đây tại sao bạn đưa câu hỏi này mà thầy nói là bạn hỏi thì cũng có lý bạn hỏi là tại sao những người ở gần chùa gần đình tâm tính của họ lại không hiền hậu mà con lại cứ thấy họ hung dữ vì bạn ấy đang theo một cái lý rằng là sao những người ở gần chùa gần đình thì chắc cũng phải tốt đẹp giống như bụt đi phải hiền như bụt hay lành như các sư thầy ấy chứ phải không đại chúng thấy bụt hiền không bụt rất hiền <laughs> phải không ai đến phật cũng cười hết bụt cũng cười hết á mắng bụt bụt cũng cười chửi bụt bụt cũng cười bụt chả nói gì cả hiền như bụt là thế các sư thầy cũng hiền nhìn chung các sư thầy đều hiền cả thế thì tại sao mấy cái người nhà ở quanh quanh chùa lại không hiền mà lại giữ bạn thắc mắc vào wow. <laughs> bạn thắc mắc cho nên cái câu này của bạn hỏi theo cái lý gọi là gần mực thì đen gần đèn thì phải dạng phải sáng tại sao những người ở gần chùa lại không sáng ra lại không hiền hậu ra mà lại giữ thế thì ở đây thầy xin thưa thế này thế gian mọi người còn có câu là gì gần chùa gọi bụt bằng gì bằng anh <laughs> đúng không <laughs> gần chùa quen bụt quá thì gọi bụt bằng anh nữa cơ <laughs> cho nên ờ, thầy cũng có cái câu chuyện vui một lần thầy xuống cái cái biêu điện ú bí này hồi ấy thầy mới ra chùa ba vàng này những cô nhân viên có nhìn thấy thầy có bảo à, thưa anh anh ừ, lấy cái biêu phẩm nào ạ thế thầy mới nói vui bảo thế nhà cô có ở gần chùa không đấy <laughs> cô gọi sư bằng anh ờ, thế nhà cô ở gần chùa đấy phải <laughs> lúc ấy cô mới hiểu ra người gần chùa rất dễ gọi bụt bằng anh gần dễ sinh nhờm sinh nhà ờ, gọi là mình mình mình gọi là mình nhờn xem thường đấy xa thì thấy quý gần thì bắt đầu thấy thấy chán thấy ghét nó là hai cái tâm lý của phàm phu chúng ta thế nhưng mà thầy cũng xin hỏi lại ờ, với bạn này nếu mà bạn tuấn này này bạn có quan niệm là người ở gần chùa phải là người tốt người hiền hậu nếu như vậy có thể hỏi ngược lại ngược lại là thế nào vậy thì những người ở gần nhà tù tại sao không thấy họ ác họ xấu à, mà vẫn có người tốt à, như quảng ninh mình ở chỗ mười 14, lán mười bốn có cái nhà tù đấy hay xung quanh cũng có rất nhiều người ta ở dân xung quanh đấy. những người ấy, sao họ không xấu cả nếu ở gần chùa mình hỏi tại sao mọi người không tốt thì có thể hỏi ở gần nhà tù tại sao mọi người xung quanh không là phạm nhân cả không là người xấu cả có phải không hai câu hỏi này nó giống hệt nhau đúng không đại chúng <laughs> đó nha Thế vậy thì chúng ta ở đây thầy lật lại câu hỏi của bạn Tuấn để chúng ta thấy cái vấn đề nó không phải là ở gần nhau mà đã hoàn toàn giống nhau. Giống như Thầy nói thế này trong cơ thể mình đây này, phải không? cái ruột của chúng ta nó rất là thối, đúng không? nó rất là thối nhưng mà còn những cái thứ khác ở trong cũng trong bụng mình nó có thối đâu tim mình à, gan mình nó có bị thối đâu à, thận mình nó có thối đâu chỉ trong cái ruột nó mới thối thôi à, vì cái ruột nó có phạm vi của nó rồi nó có biên giới của nó rồi cái nhà chùa thì cũng có cái tường rào của nhà chùa rồi cái nhà tù cũng có cái cái bờ tường của cái nhà tù rồi nó có danh giới phạm vi nhé chứ không phải là cứ ở gần nhau là hẳn đã phải lây nhau, chưa hẳn. Dầu đổ vào trong nước, dầu vẫn không lẫn được vào trong nước vì nó khác cái duyên của nhau, khác tính chất của nhau. Đấy, cho nên không hẳn cứ ở gần nhau là bắt buộc phải giống nhau. Mặc dù thường là ở gần nhau rất dễ lây nhau, Thế nhưng mà nó cũng có cái lý là không nhất thiết cứ ở gần nhau là phải giống nhau. Đó, đấy là sự thật à, vậy nó còn có nhiều duyên cái người mà có cái duyên ở gần chùa nó có nhiều nhiều duyên lắm không phải đều là thiện duyên hết hay không phải đều là ác duyên chúng ta nhớ cho nên một cái người à, nếu người ta ở gần chùa mà ngôi chùa đó có giảng dạy Phật Pháp, sư thầy ở chùa đó khéo kết duyên với, với hàng xóm, với người lân mẫn, xung quanh, khéo lân mẫn, khéo giáo hóa họ thì họ sẽ có duyên để trở thành người tốt. Thế còn ở ngôi chùa đó mà sư thầy không có giáo hóa, không có giảng pháp, mặc kệ à, thầy cũng chỉ có tụng kinh có mõ không thôi, không đem giáo lý Phật giảng dạy cho người ta, thì người ta có ở gần chùa cả chục năm người ta cũng chả học được cái gì, thì người ta vẫn vẫn có thể là là người cũ, vẫn có thể là người xấu như thường. Thưa đại chúng, giống như chùa mình ở đây, vào chùa mình ấy, chư tăng có giáo hóa có giảng dạy cho nên phật tử hiện nay phật tử ở gần chùa mình nhìn chung là tốt trước đây họ không phải là phật tử của chùa nhưng bây giờ đều thành phật tử của chùa mình gần hết rồi ở dưới chân chùa mình thầy gọi là đạo tràng chân chùa đấy này đạo tràng bảo chân đạo tràng à, minh tâm đạo tràng à, minh đức rất là nhiều à, trở thành phật tử họ trở thành người tốt vì chùa có cái việc giáo hóa giảng dạy và chư tăng có làm gương cho họ thì họ sẽ tốt mình khéo kết duyên để mọi người trở thành người tốt thế còn chư tăng đấy không làm thì thì khó người ta có duyên tốt đấy thế một cái nữa lại do chính cái nghiệp của những cái người ở xung quanh chùa họ có cái thiện nghiệp không họ có yêu quý chùa không rồi họ có cái trí tuệ để giác ngộ ra không Vâng. nếu họ không giác ngộ thì họ có ở ngay chùa cũng không tốt thì lại chung nhớ trong kinh đức phật có lấy cái ví dụ cái muỗng với lại cả vị canh ấy cái muỗng á, nó có trăm năm á, nó đặt trong cái nồi canh nó cũng không biết nồi canh mặn hay nhạt có đúng không chỉ có cái lưỡi của mình ấy nếm vị canh mình mới biết mặn hay nhạt thôi còn cái muỗng nó có biết vị gì đâu cũng vậy cái người ngu được ví như cái muỗng á, dẫu có ở gần người hiền thiện dẫu có ở gần chùa đi chăng nữa nhưng mà anh ngu anh vẫn không tiếp nhận được lời Phật dạy cho nên anh không dễ trở thành người tốt đó là cái duyên nha thế cho nên ở đây thì thầy xin trả lời để cho bạn tuấn hiểu được nhé và bạn cũng rõ ràng không phải nghĩ là cứ ở gần chùa đã phải là người tốt hết nó là duyên nghiệp rất là riêng mỗi người mỗi khác và cũng không phải là ở gần chùa là ai cũng xấu đâu vẫn có những người tốt như chùa mình đấy nha rồi thầy xin à, trả lời để cho bạn tuấn nắm rõ thế nhé